Chào mừng à, các bạn đến với kênh YouTube của Quang Dũng DVD ạ. À, hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị các bạn triển vọng triển vọng của cổ phiếu đầu tư công năm 2023. Đâu là những siêu cổ phiếu mà các bạn cần quan tâm? Vậy đầu tư công tại sao đầu tư công lại gì ạ? Quan trọng năm 2023. À, trước khi chúng ta đến cái chủ đề ngày hôm nay thì Dũng thấy rằng là có rất nhiều các trang mạng có rất nhiều các kênh thông tin ạ à, nói về cổ phiếu đầu tư công ạ à. nếu các bạn nghe rõ thì có thể comment nghe rõ để Dũng biết là các bạn nghe rõ được không ạ anh chị em nghe rõ không ạ nếu anh chị em nghe rõ thì comment cho Dũng biết là nghe rõ ạ ok xin cảm ơn ạ Thế bây giờ đầu tiên là chúng ta cần tìm hiểu đơn giản đầu tư công là gì ạ? À, đầu tư công là cổ phiếu thuộc những ngành mà nhà nước các công trình nhà nước xây dựng như là giao thông đặc biệt là những cái đường cao tốc trong thời gian vừa qua thứ hai là gì ạ sân bay điện trường điện trường các công trình thủy lợi thì tại sao năm 2023 là cái năm mà chúng ta thấy rằng là đầu tư công sẽ được nở rộ và sẽ có những dự án rất là lớn cái thứ nhất là chúng ta hiểu đơn giản như sau ạ bình thường một nền kinh tế phát triển thì nó có rất nhiều các dự án đúng không được đầu tư trong đó có các doanh nghiệp tư nhân sẽ phát triển mạnh Tuy nhiên năm 2023 thì chúng ta biết rằng là gì ạ? À, lãi suất đang ở mức mức cao. Vậy muốn phát triển nền kinh tế, một là gì ạ? À, phát triển các công trình xã hội, phúc lợi xã hội, đặc biệt là giao thông, sân bay, trường trường thủy điện. Và nếu bình thường chúng ta thấy rằng là kinh tế tư nhân bị ảnh hưởng thì không có cách nào khác để phát triển kinh tế thì đầu tư công sẽ là dòng vốn hút tiền nhiều nhất ạ à. và năm nay chính phủ chúng ta đưa ra rất nhiều các chính sách để khơi thông cho đầu tư công trong đó gì ạ à, đặc biệt là các đường cao tốc diễn đang mở rộng rất nhiều cao tốc Bắc Nam sân bay Long Thành và rất nhiều các đường cao tốc khác chuẩn bị đưa vào khai thác à đưa vào chúng ta thi công vậy với cái việc mà khai thác như vậy đi khi công như vậy thì một số nhóm cổ phiếu được hưởng lợi như sau một là gì ạ nhóm cổ phiếu xây dựng vật liệu xây dựng nhựa nhựa đường à, những cái um, công trình xây dựng lớn đó là những cổ phiếu được hưởng lợi tuy nhiên thì rõ ràng là nếu bây giờ hưởng lợi như vậy thì chúng ta quan sát thì có rất nhiều cổ phiếu vậy cổ phiếu nào hưởng lợi cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường thì hôm nay Dũng nói về tổng tổng kết tổng quan để các bạn có thể quan sát và xem rằng là cổ phiếu nào mạnh nhất sau đó chúng ta đánh giá xem là gì ạ à? nhóm cổ phiếu đó chúng ta phải phân tích kỹ về gì ạ à? ngòi nổ tiềm năng vậy đặt câu hỏi là gì ạ à? vậy để một cổ phiếu tăng trưởng thì nó có ít nhất từ 1 đến 2 quý nha là cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu phải đột biến nhưng trước đạt cái lợi nhuận doanh thu đột biến thì nó phải có dòng tiền vậy làm thế nào để chúng ta biết rằng là cổ phiếu có dòng tiền cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích tổng quan xem là gì ạ nếu thị trường hiện tại thì cổ phiếu nào mạnh hơn chứ không chúng ta lại tập trung một cách gì ạ toàn bộ trước khi chúng ta nắm rõ được cái cổ phiếu nào mạnh hơn thì sau đó chúng ta tổng hợp lại khoảng 3 đến 5 cổ phiếu chúng ta phân tích về những yếu tố cơ bản cái gì để tạo ra tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu trong thời gian tới quy mô như nào mở rộng vốn như thế nào thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta phân tích sau ạ đầu tiên chúng ta sẽ nói về xu hướng ạ cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải nói về xu hướng của cổ phiếu vì khi mà chúng ta nói về xu hướng cổ phiếu thì chúng ta biết là cổ phiếu nào đang mạnh hơn hay cổ phiếu nào đang nhiều hơn trước khi Dũng nói về cái điều này vì các cổ phiếu đầu tư công sẽ được hưởng lợi trong khoảng thời thời gian rất dài ít nhất từ năm 2023 sang 24 nên chính vậy ở giai đoạn này chúng ta cần biết rằng là cái nhóm nào đang mạnh hơn nhóm nào đang có dòng tiền lớn tham gia vào thay vì chúng ta phân tích chúng ta yêu cổ phiếu mà cổ phiếu không có dòng tiền thì lúc đó gì ạ những nhóm cổ phiếu khác tăng mạnh trong đó có nhóm cổ phiếu chúng ta không tăng vậy làm sao để chúng ta có thể phân tích được siêu cổ phiếu có những yếu tố để giúp chúng ta biết những cái cổ phiếu đạt được siêu cổ phiếu như sau một là chúng ta tìm hiểu xem là thị trường chung của chúng ta tổng thể đang trong xuống nào cái thứ hai chúng ta quan sát xem là nhóm cổ phiếu nào hay là cổ phiếu nào dẫn đầu cổ phiếu nào khỏe nhất hay chúng ta gọi là cổ phiếu nào dẫn đầu trong cái nhóm mà chúng ta quan sát điều thứ ba chúng ta xem rằng là cái nhóm cổ phiếu nào đang được ưa chuộng đang được nhiều người quan tâm hay chúng ta có những cái ngòi nổ như nào ngòi nổ chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ những cái nguồn lực nào để giúp cho cái cổ phiếu đó có thể tăng trưởng về tốc độ doanh thu trong thời gian tới và một điều quan trọng nữa là chúng ta chỉ tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất chứ không phải tập trung vào số đông cổ phiếu đầu tư công bởi vì nếu các bạn đầu tư vào số đông á, thì về cơ bản các bạn sẽ không bao giờ có được lợi nhuận trong đầu tư bởi vì sẽ có những cổ phiếu x2 thậm chí là x5 trong khoảng từ 1 đến 2 năm nhưng tuy nhiên thì có những cổ phiếu sẽ không lên được nên cái việc lựa chọn sẽ gì ạ à? cần phải tìm hiểu ít nhất 5 cổ phiếu mạnh nhất trong ngành sau đó lựa chọn 2 đến 3 cổ phiếu để chúng ta bắt đầu đầu tư phân tích cơ bản phân tích xu hướng phân tích dòng tiền phân tích điểm mua lúc đó chúng ta tham gia sẽ ok hơn rất nhiều đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về xu hướng ạ chúng ta hãy quay trở lại vậy xu hướng của cổ phiếu đầu tư công đang ở đâu chúng ta sẽ lấy một nhóm cổ phiếu đầu tư công Vậy muốn phân biệt được cái nhóm cổ phiếu đầu tư công xem với thị trường chung nó mạnh hay là yếu thì các bạn cần phải thêm một cái à, biểu đồ của thị trường chung. Đây là thị trường chung ạ, à, phía trên này. Trước hết các bạn có thể thấy cổ phiếu đầu tiên trong cái nhóm này, Dũng phân tích để các bạn có thể nhìn rõ hơn ạ. À. Cổ phiếu đầu tiên trong cái nhóm này là cổ phiếu HHV Vậy cổ phiếu HHV là cổ phiếu chúng ta cần quan tâm đầu tiên ạ. Vậy trong cổ phiếu HHV này chúng ta phân tích về xu hướng trước nha các bạn nha, phân tích xu hướng trước. Thị trường chung đang ở sideways. Nếu các bạn nhìn thấy rõ hơn ạ, sideways và trong một số quan sát thì chúng ta thấy là rõ ràng vẫn đang nằm trên cái đường trung bình gì ạ à, 50 ngày tức là chúng ta gọi là đi ngang đấy trong khi đó chúng ta quan sát cái nhóm cổ phiếu đầu tư công HHV thì rõ ràng HHV đang nằm trên đường SMA 50 150 về cơ bản HHV mạnh hơn cổ phiếu à, thị trường chung đây chúng ta chỉ quan sát là xem nó mạnh hơn hay yếu hơn ạ à vậy đây là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung thời điểm này và chúng ta quan sát thôi ạ à. cổ phiếu thứ hai các bạn có thể thấy tương tự như vậy đó là cổ phiếu Licoji vậy quan sát Licoji thì chúng ta thấy sao ạ à? rõ ràng xu hướng về gì ạ à? ngắn hạn và trung hạn đang gì ạ à? hiện hữu so với thị trường chung thì đang là sideways tức là đi ngang á nàng nằm trên đường trung bình 50 thì rõ ràng cổ phiếu này cũng đang mạnh hơn thị trường chung mạnh hơn thôi ạ còn mua hay không thì chúng ta chưa biết ạ về góc độ này đấy chúng ta sẽ thấy là mạnh hơn thị trường chung sau đó chúng ta tiếp tục quan sát một loạt các cổ phiếu như là PLC cũng tương tự như vậy cổ phiếu này đã vượt qua một cái rào cản rất lớn từ một cái gì ạ à? cái quá trình tích lũy ở bên trái ở đây ạ à. Tuy nhiên cổ phiếu đã vượt qua và xu hướng về ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cũng đang hiện hữu. Các bạn lưu ý nhá, đây không phải là điều kiện mua. Các bạn chỉ so sánh giữa thị trường chung này và cái ngành của cái ngành mà chúng ta gọi là ngành đầu tư công thì xem nó mạnh hơn hay yếu hơn thôi ạ. À. Thì với cơ bản chúng ta thấy là một số cổ phiếu trong nhóm đầu tư công đang mạnh hơn. Về cơ bản chúng ta thấy rằng là nếu các nhóm đấy mạnh hơn thì đầu tư công đang được có dòng tiền tham gia còn để chúng ta có những nhịp mua mới thì chúng ta sẽ phân tích sao ạ KSB tương tự như vậy nếu chúng ta quan sát thì cổ phiếu KSB đã có đường SMA 50 cắt 150 tức là cắt đường trung hạn cái thứ hai là gì ạ cái xu hướng của nó trong ngắn hạn cũng đang là xu hướng tăng tuy nhiên chúng ta sẽ phân tích những cái điều này kỹ hơn trong một vài phút tới ạ. À. Sau khi nếu các bạn nhìn thấy khoảng độ 4 cổ phiếu trên đầu thì chúng ta lại tiếp tục phân tích thêm một vài các nhóm nữa để chúng ta xem là nó yếu hay mạnh. Với cổ phiếu EZC thì chúng ta thấy là hiện tại đang yếu hơn so với bốn cổ phiếu phía trên và với việc mà nó yếu hơn thì chúng ta tạm thời loại ra nó không nằm trong tầm ngắm cổ phiếu HT1 HT1 hiện tại thì chúng ta cũng thấy là mạnh hơn so với IGC với cái việc mà một 50 cắt 150 rõ ràng là chúng ta thấy là đang mạnh hơn sau khi chúng ta phân tích tất cả những cái cổ phiếu tương tự như vậy như là CTI cũng đang yếu hơn vậy những cổ phiếu yếu hơn như này thì chúng ta có hai cách cách thứ nhất là gì ạ chúng ta đưa ra một cái bộ lọc khác cách thứ hai là chúng ta có thể tạm thời xóa nó đi khỏi danh sách đấy là cách để à, Dũng hướng dẫn các bạn những cái cổ phiếu như này chúng ta tạm thời xóa đi khỏi danh sách để đi tìm cổ phiếu khác tiếp theo chúng ta lại phân tích thêm những cổ phiếu như là CTR cũng là một trong những nhóm à, khá là à, được quan tâm và cái cổ phiếu này thì hiện tại thì ạ cũng đang nằm trên đường SMA 50 và nó cũng chưa rõ ràng lắm những cổ phiếu này thì nó là một cái nhóm cổ phiếu độc quyền tạm thời chúng ta giữ ở đây tiếp theo chúng ta nhìn thấy VCG cũng đang yếu hơn vậy các bạn nghĩ gì nếu mà chúng ta nói rằng VCG là cổ phiếu đầu tư công rất tốt ạ à? nhưng ở đây chúng ta cần phải loại bỏ ra cái nhóm mà gì ạ nó đang yếu hơn tại sao chúng ta cần phải nhọn loại bỏ nhóm yếu hơn chúng ta chỉ lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất trong ngành để chúng ta bắt đầu phân tích về cơ bản phân tích về ngòi nổ phân tích về gì ạ à? những yếu tố chất xúc tác để giúp cho cái nhóm đấy tốt lên và chúng ta sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu đó sẽ có một câu hỏi là vậy cổ phiếu này nó tăng mạnh hơn thì sao à, để cho các bạn hiểu rõ rằng là nếu cổ phiếu này nó tăng mạnh hơn thì rõ ràng cái rào cản phía trên nó còn rất là nhiều cái thứ hai là trong cái nguyên lý của thị trường á những cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu dẫn dắt trong ngành nó là cổ phiếu mạnh nhất thông thường nó sẽ gì ạ à? tăng hơn so với những cổ phiếu sau nó khoảng 1 đến 2 lần tức là nếu cổ phiếu mà phía sau như là VCG đang ở giai đoạn này thì những cái cổ phiếu khác trong ngành có thể tăng là thử cổ phiếu này tăng 50 phần trăm thì cổ phiếu khác sẽ tăng lên 150 phần trăm tức là nó hơn rất nhiều nên chúng ta loại cổ phiếu này ra khỏi phòng phân tích ạ à. bao nhiêu bạn đã hiểu rõ chưa đây là cách mà Dũng phân tích để các bạn và tiếp tục như vậy chúng ta sẽ tiếp tục phân tích thêm những cổ phiếu như là C4G nếu các bạn quan sát trên thị trường thì các bạn thấy rằng là cổ phiếu này có thể hồi nhá có thể lên nhưng tuy nhiên các bạn thấy là phần lớn họ sẽ phân tích cổ phiếu này rất tốt bởi vì cổ phiếu này thuộc nhà nước và chúng ta cũng có nhiều các yếu tố được hưởng lợi nhưng tuy nhiên gì ạ à, với trong nhóm ngành nó đang yếu hơn nên việc mà chúng ta gì ạ à, mua những cổ phiếu yếu hơn rõ ràng là nó không mang lại lợi nhuận đủ lớn chúng ta nên việc mà mua cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất là việc mà chúng ta cần quan sát đầu tiên trong thời điểm này và tương tự như vậy nếu cổ phiếu này nó đang yếu hơn thì tạm thời nhé có thể nó hồi nhá tạm thời chúng ta sẽ đưa ra một danh sách khác ví dụ như là chúng ta tạm thời xóa đi để đưa ra một danh khác và quá trình này tương tự như vậy chúng ta phân tích thêm những cổ phiếu như là Hòa Bình cũng là một trong những cổ phiếu mà nó liên quan đến gì ạ à, đầu tư công tuy nhiên đầu tư chúng ta gọi là đầu tư xây dựng chung cư nhiều hơn nên cổ phiếu này cũng đang trong một xuống giảm và rất là xấu vậy một cổ phiếu đang trong xuống giảm rất xấu nó thuộc trong nhóm này thì chúng ta cũng phải loại nó ra nên hòa bình cũng loại ra đấy chúng ta sẽ loại ra sau khi loại ra hòa bình thì chúng ta còn hút và chúng ta thấy là cổ phiếu hút cũng đang xuống đang xuống và cũng đang ở kênh dưới vậy nếu cổ phiếu kênh dưới thì chúng ta cũng loại ra và cách loại như này dần dần chúng ta sẽ loại hết những cái cổ phiếu yếu hơn và chúng ta còn gì ạ cổ phiếu CFCN và FCN mạnh hay yếu thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng kênh của nó vẫn là kênh xuống và với việc mà cổ phiếu vẫn đang nằm trên SMA 50 thì rõ ràng ở đây chúng ta cũng thấy là cũng chưa phải vào danh sách để chúng ta quan tâm câu chuyện đây là gì ạ có rất nhiều các cổ phiếu đầu tư công mà rất nhiều các chuyên gia đưa vào vậy nếu tiếp tục cứ đưa vào như vậy thì thứ nhất này này các bạn mua cổ phiếu nó không lên mất thời gian cực kỳ mất thời gian cho những cái cổ phiếu mà các bạn nghĩ rằng là nó là đầu cơ tư công nên ở đây bước đầu tiên là chúng ta lọc xem là toàn bộ cổ phiếu nhóm đầu tư công nó đang mạnh hơn hay yếu hơn thị trường những cổ phiếu yếu hơn thị trường hoặc là đi cùng thị trường thì thông thường lợi nhuận nó có thể rất thấp thậm chí nó không bao giờ tăng được bởi vì nó không có dòng tiền những nhà đầu tư hay là kinh doanh cổ phiếu họ đã hiểu rất rõ về những cổ phiếu tốt nhất nên họ dồn toàn bộ tiền để mua những cổ phiếu như vậy chỉ những nhà đầu tư thiếu hiểu biết mua cổ phiếu thấy cơ bản tốt mua vào trong khi đó không có dòng tiền nó sẽ không bao giờ lên được nên chúng ta cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu nào biết rằng là nó có dòng tiền sau khi chúng ta lọc nhóm cổ phiếu đó lọc hết xem DHA, về cơ bản chúng ta thấy là cũng ok nhưng thanh khoản hơi thấp tốt nhất chúng ta vẫn cứ đưa vào BCC cũng đánh giá thì chúng ta cũng thấy là có xu hướng tốt hơn có thể chấp nhận được và cuối cùng là cổ phiếu VLP cái cổ phiếu này thì Dũng thấy là nhiều các công ty cũng phân tích là cổ phiếu tốt nhưng nếu cổ phiếu tốt mà nó đang gì ạ à? đang trong kênh đi xuống thanh khoản không có biến động đó gì ạ à? rất là gì ạ à? không rõ ràng thì chúng ta cần phải gì ạ loại tiếp tục loại và hiện tại sau khi loại một loạt các cổ phiếu đầu tư công có thể hòa phát mọi người có thể đưa vào nhưng tuy nhiên những nhóm đấy chúng ta gọi là nhóm về xây dựng tốt hơn ạ à. sau khi chúng ta loại ra một loạt cổ phiếu thì bước thứ hai là chúng ta cần phải tập hợp được 5 cổ phiếu tốt nhất và các bạn cần quan tâm và hiện tại chúng ta đang có bao nhiêu cổ phiếu ạ à? các bạn đang nhìn đấy ạ thứ nhất HHV Licoji PLC KSB là chúng ta đã có bốn rồi HT1 ạ à? HT1 CTR D DHV thì DHV chúng ta có thể đưa vào trong nhóm và tạm thời chúng ta loại ba cổ phiếu là HT1 CDR và BVC ra là chúng ta đã có ba cổ phiếu à năm cổ phiếu đúng không ạ đầu tiên là các bạn lựa chọn được năm cổ phiếu chưa ạ cái cách để các bạn lựa chọn vậy bây giờ năm cổ phiếu đó thì bước thứ hai sau khi bước thứ hai thì bắt đầu bắt đầu phân tích ạ vậy đầu tiên là các bạn thử xem rằng là cũng là cổ phiếu ngành đá tức là cái mà khai thác đá trong đó có KSB CTI đúng không KSB CTI DHA thì rõ ràng là bây chúng ta sẽ phân tích một chút xem một vài các cổ phiếu nhóm ngành đá thì các bạn xem là nó là giả sử như là CTI nó khai thác đá chúng ta chưa cần biết là phân tích cơ bản nó ra sao nhá thì chúng ta đã thấy rằng là rõ ràng là CTI dù là có khai thác về đá xây dựng cho gì ạ giao thông thì nó cũng rất là yếu đúng không ạ CTI ạ rất là yếu cái cổ phiếu mà yếu thì chúng ta sẽ loại ra đúng không những cổ phiếu yếu thì chúng ta sẽ loại ra loại ra khỏi vòng gì ạ đây CTI ạ chúng ta tạm thời lấy một vài cổ phiếu ạ CTI hay chúng ta có thể DHA đấy chúng ta bắt đầu DHA SA thì về cơ bản thì chúng ta thấy là nhìn ở đây các bạn thấy rằng là về xu hướng của nó thì đó là xu hướng ngắn hạn cũng đang khá tốt trung hạn khá tốt nhưng vấn đề ở đây là thanh khoản nó không đạt dù là so sánh giữa gì ạ à? KSB và DS KSB thì rõ ràng KSB đạt được một xu hướng cũng đạt ngắn hạn trung hạn đạt còn dài hạn thì chưa nhá dài hạn chưa còn về thanh khoản thì chúng ta thấy là bắt đầu có dấu hiệu thanh khoản tốt à, dấu hiệu những biên độ lớn đây biên độ giảm ở trên đỉnh gặp cái vùng kháng cự bắt đầu biên độ bắt đầu giảm dần nếu bạn nào hiểu rõ rằng với cổ phiếu khi gặp vùng kháng cự lớn đây chúng ta gặp vùng kháng cự lớn nguyên lý của vùng kháng cự lớn đó là gì ạ nó sẽ có biên độ giảm dần khi biên độ nhỏ nhất thì bắt đầu nó bước vào xu hướng vậy những cái thời điểm này nếu khối lượng không thu hẹp lại thì nó có thể bị rũ bỏ chúng ta tạm thời hiểu đơn giản nhé nhưng trước khi mà chúng ta nói về KHB các bạn có thể vào phân tích xem là thực tế KSB thời điểm này nó bước vào chu kỳ tăng trưởng chưa hay là mọi thứ nó chỉ đang ở giai đoạn kỳ vọng thôi tuy nhiên dù nó ở giai đoạn kỳ vọng bởi vì rõ ràng là lợi nhuận doanh thu nó vẫn chưa hoạch toán trong quý 1 và chưa biết có tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh không nên mọi cái góc nhìn đây chúng ta gọi là mang tính chất kỳ vọng Đấy, chúng ta cần phải phân tích một cách gì ạ à? thẳng thắn ở đây nó đang ở cấp độ kỳ vọng còn tốc độ kỳ vọng có thể đi vào được xa hơn đi được xa hơn đâu? thì nó cần phải bước vào một cái xu hướng chúng ta gọi là giai đoạn 2 vậy làm thế nào để chúng ta biết rằng là cổ phiếu này bước vào đoạn hai nhưng trước khi bước vào đoạn hai thì ờ, với những cái chiến lược mà các bạn có thể uh, nghiên cứu hoặc là đọc những sách của Mark Mini hoặc là của William Neal ở ờ, uh, cái quan điểm cá nhân của Dũng cũng tương tự như vậy đó là những cổ phiếu có có ít nhất một hoặc hai quý có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu đột biến thì đấy là một trong những điều kiện quan trọng kiên quyết để biết rằng là cổ phiếu đó có bước vào tăng trưởng hay không vậy lý do tại sao cổ phiếu đó lại gì ạ à? tạo ra lợi nhuận đột biến bởi vì năm nay là năm mà toàn bộ những dự án giao thông đang được gấp rút triển khai trên toàn nước à, trên cả nước chúng ta đặc biệt là gì ạ à? sân bay Long Thành việc mà gì ạ à? những cái điều đó có diễn ra thanh toán như nào có tạo tạo ra lợi nhuận hay doanh thu hay không thì tất cả những điều này chúng ta đang gì ạ vẫn ở trên giấy và những điều này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng là một cổ phiếu tăng trưởng nó không phải tăng 20 phần trăm 30 phần trăm mà thường nó phải tăng đến 300 đến 500 phần trăm nên cái việc giai đoạn này là giai đoạn rất tuyệt vời để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi với những biến động như này thì chúng ta thấy là cổ phiếu này đang là những trạng thái tích cực khi có những đợt kéo lên khối lượng lớn tức là chúng ta thấy là đã có những dòng tiền lớn tham gia vào với những biên độ nhỏ như này thì đấy là một trong những điều kiện quyên quyết để chúng ta theo dõi còn à, Dũng sẽ phân tích cho chúng ta một cái cấu trúc rõ ràng hơn à, về cái nhóm này kể cả cơ bản xu hướng cũng như là những cái mô hình mà nó có thể ở à, trong cái phần 2 trong thời gian tới ạ vậy cùng là nhóm tức là liên quan đến gì ạ cắt sỏi thì KHB sẽ là cổ phiếu số 1 trong cái giai đoạn này có một số cổ phiếu cũng trong cái nhóm này như là NNC thì chúng ta thấy nó đang yếu nó không có thanh khoản vậy nếu mà chúng ta cứ nghĩ cổ phiếu như vậy thì chúng ta mua vào không ok nhá tại vì cổ phiếu này không có thanh khoản rõ ràng là gì ạ với kênh xuống như này nó không đáp ứng được tiêu chí hay là cổ phiếu gì ạ à, ban nãy chúng ta có CTI đúng không ạ CTI sao không được nhỉ không thấy có xuất hiện trên này hay là cổ phiếu gì ạ à? công trình xây dựng xây nó cũng đang kênh dưới không đạt được nên rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ à? không thể mua ạ đấy là cái điều đầu tiên là các bạn phân tích ạ à? đủ điều kiện thôi còn thực tế là nếu các bạn mua thì nó sẽ ở đây rồi nếu giả sử một số anh chị em mua gọi là mua sớm đấy, thì giả sử đây cổ phiếu này và đang kỳ vọng thì một số anh chị em có thể mua vùng này vùng này thì hơi khó mua đây là cái vùng mua còn những vùng này thì chưa nhớ một nguyên lý này sau khi cổ phiếu từ nền giá lên trên vùng kháng cự nếu cổ phiếu tốt nếu cổ phiếu tốt nó sẽ biến động biến động biên độ hẹp lại và dạng cổ phiếu này không thể mua sớm được bởi vì lý do thứ nhất là gì ạ thanh khoản vẫn còn lớn nếu bạn thấy là thanh khoản lớn ở đây thì cổ phiếu có lên trần nó sẽ gì ạ giảm và thứ hai là gì ạ chúng ta cũng chưa thể biết rằng cái lợi nhuận doanh thu hoặc là kế hoạch lợi nhuận doanh thu năm 2023 này tốt hay là xấu tuy nhiên này này thông thường khi mà có thông tin thì thường là cổ phiếu đã tăng rất mạnh rồi vậy làm thế nào để bạn biết rằng cổ phiếu này thông tin tốt thì hãy quan sát những cái biên độ nhỏ dần và chúng ta thấy là đã có dòng tiền lớn tham gia vậy để cổ phiếu này có đủ điều kiện mua thì khối lượng trong một vài ngày tới sẽ phải là khối lượng rất thấp trước khi có thể đi xa hơn đấy là bạn nào học về biên độ thu hẹp sẽ hiểu đơn giản biên độ thu hẹp bạn hiểu đơn giản như sau ạ đó là gì? nếu các bạn giống như là các bạn vắt nước ạ bạn có một cái áo bạn nhúng đầy nước thì các big boy nhỉ lần đầu tiên bạn bắt thì bạn sẽ thu được một lượng rất lớn đó là các big boy họ sẽ rũ bỏ để rũ được một cái lượng lớn các cổ phiếu họ thu gom sau đó bạn rũ ra thì bạn bắt lần thứ hai thì big boy cũng sẽ rũ tiếp tục kéo lên rũ lần thứ hai và được một lượng cổ phiếu nhất định và cuối cùng thì họ kéo lên họ rũ lần thứ ba thậm chí là lần thứ tư khi mà cổ phiếu đã được thu gom hết thì bắt đầu cổ phiếu sẽ tăng nên các mẫu hình trong đầu tư chứng khoán áp dụng VNA thì nó luôn đúng các bạn nhỉ nó luôn đúng chỉ khi chúng ta hiểu sai hoặc là chúng ta không biết phân tích thì nó bị sai bởi vì đó là quy luật cung cầu vậy cổ phiếu này hiện tại nó đang cần thêm thời gian bắt thêm để cạn kiệt khối lượng trước khi lên các bạn có thể quay trở lại những cái đợt mà nó tăng này là giá đấy ạ à. trước khi lên nó cần phải vắt kiệt khối lượng trước khi tăng ạ à. và mỗi một cái nền nó lại tiếp tục vắt kiệt khối lượng à, trước khi lên và ở đây chúng ta cũng thấy là khối lượng ở đây rất là lớn sau khi vắt kiệt khối lượng nó lại lên tiếp và quá trình này nó cứ tiếp tục diễn ra trong một cái chu kỳ cổ phiếu ạ à. vậy bạn vậy ai đó có nói là phiên nay có phải là phiên mua sớm cổ phiếu gì ạ à? hay không thì thực tế là cổ phiếu mua sớm thì không thể mua ở đây được ạ các bạn nhá không thể mua ở đây được tại vì cái việc mà cổ phiếu vẫn đang giảm khối lượng lớn thì không thể nào là test này mua sớm được bởi vì mua sớm nó sẽ là cái cách mua à, hôm nay thì không thể là phân tích được hết cái chiến lược mua thì các bạn à, thông cảm như vậy nhưng đây không phải là cách để các bạn mua sớm nha mua sớm nó là một cái kỹ thuật khi mà cổ phiếu hoàn thành nốt mẫu hình chẳng hạn thế à, đây là một cái dạng mà các bạn có thể nhìn vào cái cổ phiếu này để các bạn hiểu rõ này là mua nó sẽ test như nào K BIDB đây là cổ phiếu các bạn hiểu đơn giản như sau ạ khi cổ phiếu tạo đáy nếu mà quá trình tạo đáy mà siết chặt không bị bán ra thì đây gọi là mua sớm thông mua chính là cái mua mà nó vượt qua cái đỉnh này nhưng ở đây thường thì chúng ta sẽ không có điểm mua chính ở đoạn này bởi vì cản đây rất lớn và chúng ta sẽ không mua được à không mua được ở đây cái điều thứ hai các bạn hiểu à xin lỗi ạ điều thứ hai các bạn biết rằng khi mà cổ phiếu gặp cái vùng cản này nó sẽ gì ạ à? rũ bỏ để vắt kiệt mình đầu tiên nó rũ bỏ rất mạnh sau đó kéo lên rũ bỏ lần hai bắt lần hai và sau khi nó kéo lên nó cạn kiệt không ai bán ra nữa thì đây chúng ta gọi là điểm mua với thời điểm này gọi là điểm mua chính bởi vì nó vượt qua cả vậy mua sớm ở đây là gì ạ trong trường hợp này thì không có điểm mua sớm chúng ta không phải mua ở đây ạ không phải mua ở đây tại vì nếu mua ở điểm này thì nó không gì ạ nó không đảm bảo cho cái việc mà cổ phiếu lên nữa bởi vì mua điểm này có thể nó rơi tiếp vậy đây là cái quá trình trong mỗi mô hình mua sớm thì đây chúng ta gọi là mua sớm nếu mua sớm đây chúng ta mua rồi ạ thì cái việc mà gì ạ khi chúng ta mua chính chúng ta có thể nâng quy mô hơn rất lớn bởi vì gì ạ chúng ta đã có một cái phần bảo hiểm lớn ở đây rồi trong trường hợp các bạn mua ở đây thì thường là chúng ta rất ngại về tâm lý bởi vì gì ạ có thể mua xong bị lỗ đặc biệt là những giai đoạn lớn nên ở đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta có mua sớm chúng ta mua chính có thể tăng được quy mô và đây là một cái dạng gọi là biên độ thu hẹp và các bạn trước khi lên nó cần phải tạo ra những khối lượng rất nhỏ nó mới lên được còn nếu khối lượng lớn chứng tỏ gì ạ à? các cổ phiếu gì ạ à? nó đang bị nhà đầu tư đeo bám biến động lớn là đang nhà bị nhà đầu tư nhỏ lại đeo bám thì những cổ phiếu này sẽ không lên được dù là các bạn thấy nó đẹp đẹp là do cái nghĩ của chúng ta rồi ạ à. ok đấy là cái cổ cổ phiếu đầu tiên là gì ạ à? KSB vậy khối lượng nó chưa cạn kia ở chúng ta thấy nó tốt chúng ta mua vào đấy là quan điểm của chúng ta còn Dũng đã nói rồi tất cả những cổ phiếu từ cái điểm lại quay trở lại KHB đi ạ từ cái điểm mà KHB nó tăng các bạn xem ạ hãy xem là tất cả những cái đợt mà KHB nó tăng nó có gì ạ à? nó đều phải siết chặt ạ à? ít nhất nó phải siết chặt trước khi lên ạ các bạn nhìn thấy tất cả những cái đợt mà KHB nó tăng Đấy, KHB nó tăng nó phải siết chặt trước khi lên bạn nhìn thấy dù là chu kỳ ngắn hay chu kỳ dài nó đều như thế hết ạ à. nó đều như thế hết ạ à. nó phải siết chặt trước khi lên ạ à. nó phải siết chặt một hai phiên ạ à. khối lượng cạn kiệt lên nó phải siết chặt khi lên và chúng ta có thể quan sát tất cả cổ phiếu ạ à. nó phải siết chặt Đây, à, trước khi lên nó phải siết chặt trước khi lên và giai đoạn này giai đoạn chạy rũ chạy nước rút vậy ở đây chúng ta hiểu là là một cổ phiếu tăng được nó đáp ứng bốn yêu cầu năm yêu cầu yêu cầu thứ nhất là thị trường chung đang trong xuống đi lên hoặc sideways yêu cầu thứ hai là cổ phiếu đó nó là phải cổ phiếu gì ạ à? dẫn đầu thị trường vậy bạn không mua cổ phiếu dẫn đầu thị trường nó không lên ở đâu ạ à? bạn lại mất tiền tránh tình trạng các bạn cứ nghe ở ngoài kia và cổ phiếu này tốt nó không dẫn đầu làm sao nó lên được yêu cầu thứ ba là nó phải đồng thuận với ngành bây chúng ta bảo đầu tư công nó tốt nó lên mà các cổ phiếu trong nhóm này nó không lên thì nó không gọi đồng thuận không đồng thuận thì không lên được các bạn nhá nên có nói có nghĩ các bạn có chứng minh tất cả các chu kỳ thì nó cũng thế không bao giờ sai được cổ phiếu lên được nó phải đồng thuận theo ngày ở yêu cầu thứ tư đó là ngòi nổ với Dũng thì phân tích ngòi nổ phân tích cơ bản Dũng phân tích đơn giản đấy ạ đó là cái gì để tạo ra cái tăng trưởng cái gì để tạo ra lợi nhuận cái gì để gì ạ? nó tạo ra đột phá vậy nếu các cổ phiếu đầu tư công thì nó là một chu kỳ rất ngắn bởi vì những cái cổ phiếu kết thúc chu kỳ đầu tư công là hết bởi vì nó chỉ được hưởng lợi trong một giai đoạn gì ạ à? đầu tư công thôi nó không có thể tăng trưởng trong giai đoạn mạnh bởi vì hết đầu tư công hết khai thác đá là nó sẽ đi xuống nên ở đây nó liên quan đến sản lượng đá liên quan đến gì à, gì à? cái cổ phiếu đó có được hợp đồng nó ký kết với các doanh nghiệp lớn hay không tiếp theo là điện nó có gần nơi tức cái, cái cái mỏ đá nó có gần nơi xây dựng hay không chẳng hạn như KSB tại sao hưởng lợi bởi vì nó gần sân bay Long Thành hơn so với à, các nhóm cổ phiếu khác trong ngành cùng ngành nên nó hưởng lợi hơn rất nhiều nên chúng ta cần phải hiểu đó là những cái cổ phiếu đó hưởng lợi tuy nhiên cái hôm nay cũng chưa muốn phân tích kỹ hơn nhưng để các bạn hiểu rõ rằng là khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta cần phải hiểu về góc nhìn như vậy cổ phiếu thứ hai các bạn có thể như PLC tại sao khi chúng ta nói về đá thì chúng ta lại phải nói về gì ạ như đường bởi vì nhựa đường thì không thể thiếu và đây là cổ phiếu gần như độc quyền trong cái nhóm này đúng không độc quyền vậy nếu cổ phiếu độc quyền giả sử trong cái nhóm này thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái điểm mua gọi là mua theo bùng nổ theo đà điểm mua thứ hai là điểm mua này và điểm mua thứ ba sau khi test này các bạn nhỉ test này thì nó cũng phải cần gì ạ à, khối lượng cạn kiệt trước khi có điểm mua thứ ba vậy bây giờ các bạn xong mua điểm mua ba này thì có một số các chiến lược như sau ạ à? chiến lược thứ nhất là gì ạ ở trong đoạn này là sóng hồi đó các bạn nhá trong giai đoạn từ đến đây bắt đầu nó là sóng hồi đó và đây nó bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng trưởng vậy điều gì để biết cổ phiếu này mạnh hơn so với cổ phiếu khác vậy các bạn biết rằng là cái cái đường à, trung hạn và dài hạn đây là 150 và 200 nó đang có xuống gì ạ à? dốc lên và nó đang xuống cắt lên đường 50 ngắn hạn đang có xu hướng gì ạ dốc lên rất dài nhưng tuy nhiên không phải là cứ sử dụng mấy cái đường này để phân tích thì rõ ràng là một cậu học sinh lớp 5 họ có thể phân tích được thị trường mà chúng ta cần phải xem là liệu có có dòng tiền lớn tham gia vào hay chưa vậy nếu cổ phiếu có dòng tiền lớn tham gia vào thì việc mà cổ phiếu gặp cái vùng kháng cự mạnh nó sẽ rung lắc rất mạnh vậy rung lắc này không phải là cơ hội chúng ta mua bởi vì những cái quá trình rung lắc này trong việc mà Mac Mini thì những đợt điều chỉnh ông gọi là quả bóng tennis nếu quá trình điều chỉnh này mà nó không lên được thì tất cả những yếu tố cơ bản hay yếu tố mà chúng ta suy nghĩ đều mang tính chất là gì ạ cảm tính bởi mọi người thường là gì ạ mua trước bởi vì chứng khoán là kênh mang tính chất kỳ vọng kỳ vọng các bạn ạ mọi thứ đều là kỳ vọng tất cả những cái đầu tư công này nó đang được phản ánh về thông tin thôi ạ à. còn thực ra lợi nhuận cổ phiếu này chưa có đâu ạ à. mọi thứ đừng có nên dòng tiền hiện tại chúng ta đang có nhưng tuy nhiên thì ạ à, nếu mà quá trình rút bỏ mà không có ai bán ra à, chỗ nào là không có ai bán ra và thứ hai là nó có quả nảy tức là sau khi rút bỏ nó phải nảy lên thì đây chúng ta gọi là tennis còn sau khi rút bỏ vẫn nằm im thì chúng ta gọi là trong cái uh, phương pháp phân tích của Bang Ni ông gọi là chúng thối tức là chúng chúng rơi cái là nó bẹp luôn và những cái cổ phiếu như này thì chúng ta sẽ gì ạ nó không thể lên được hoặc là nó sẽ tích lũy ở trên vùng này rất nhiều nên nếu cổ phiếu đang dao động thì các bạn cũng thấy rằng là đây là những yếu tố nó cần thêm thời gian xu hướng ngắn hạn ok trung hạn ok giá ok nếu các bạn phân tích về diện nhựa đường thì cổ phiếu này đang được độc quyền về nhựa đường gần như độc quyền tức là có một sản lượng nhựa đường rất lớn và tất cả những cái, cái chúng ta gọi tất cả những cái à, như là sân bay Long Thành cao tốc Bắc Nam cần rất nhiều nhựa đường nên đây cũng là lợi thế tức là gọi là lợi thế gần như độc quyền ấy. giống như là một số các cổ phiếu mà được lợi thế độc quyền độc quyền thì nó rất là tuyệt vời cái điều thứ hai tôi muốn nói các bạn đó là gì ạ cổ phiếu mà gì ạ nó mạnh hơn thị trường khi mà Dũng phân tích tất cả cổ phiếu trong tất cả chu kỳ làm thế nào để x2 x3 thậm chí là ít nhiều thì cái điều đầu tiên là để cổ phiếu đó có mạnh nhất thị trường không dẫn đầu thị trường không khỏe hơn thị trường không và ngành có dẫn đầu hay không thế bây giờ nó đang mạnh hơn thị trường nó đang dẫn đầu thị trường thì chúng ta cần phải đưa vào tầm ngắm. đưa vào tầm ngắm thôi ạ à. còn mua hay không thì chúng ta cần phải đợi tránh tình trạng các bạn thấy là hôm nay Dũng nói là tích cực bạn mua bởi vì nó đang là một giai đoạn bí động mạnh phải rũ bỏ cái nhà đầu tư nếu mà rũ được thì nó lên tiếp không rũ được thì nó không lên tiếp thế thì rũ nó có hai cái dạng rũ rũ là gì ạ có thể đây là phân phối luôn và nó kết thúc chu kỳ bởi vì cái thông tin là chúng ta nhìn thông tin rồi còn rõ ràng các bạn nhìn lợi nhuận doanh thu đã đột biến gì ạ thậm chí là gì ạ đi xuống cái quý 4 này so với các quý trước là đang chưa tốt quý 3 quý 1 năm nay 2023 thì chúng ta cần thêm thời gian và tới đây hình như là ngày 16 này 16 này thì cổ phiếu này như là đại hội cổ đông vậy khi các bạn xem đại hội cổ đông thì các bạn phải cần phải nhớ một điều một là các hợp đồng các dự án ký kết như nào cái điều thứ hai mà chúng ta quan tâm nhất đó là gì ạ theo bạn là gì ạ nhiều mà quan tâm nhất trong một cái đại hội cổ đông đó là xem xem là đại hội đồng quản trị của doanh nghiệp á họ đưa ra kế hoạch lợi nhuận doanh thu năm 2023 so với năm 2022 có tăng hay là giảm đột biến hay không đột biến có một cái mà các bạn lưu ý này thông thường các công ty đặc biệt là những doanh nghiệp này họ sẽ đưa thấp hơn so với kỳ vọng bởi vì sau khi kết thúc năm thì nó tăng thêm họ thưởng rất lớn nên chúng ta thấy là nếu mà nó cao hơn năm 2022 là tốt rồi nếu tăng 50 phần trăm thì cực kỳ tốt và thường nó sẽ phải tăng nhiều hơn rất nhiều thì đấy chính là và chúng ta xem là nó tăng lợi nhuận doanh thu nó đến từ đâu nó đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh hay là đến là gì ạ à? đó là doanh thu tài chính bán tài sản thì chúng ta cần phải xem lại và chúng ta sẽ có những buổi phân tích kỹ hơn ngành nghề như này Dũng đã làm xong hết rồi để chúng ta học và chúng ta phân tích kỹ hơn ạ hôm nay Dũng chỉ nói về tổng quan ạ đấy là cách thế bây giờ cách phân tích của DVD về cơ bản thì Dũng áp dụng các chiến lược của Mac Mini của Wilnem còn chiến lược về phân tích báo cáo tài chính thì có thể nó sẽ giúp chúng ta nhìn nhưng rõ ràng chúng ta cần sự tăng trưởng cổ phiếu tăng trưởng cổ phiếu mới là cái quan trọng trong cái việc mà chúng ta đầu tư nếu cổ phiếu không tăng trưởng chúng ta sẽ không mua ở ờ, đây có bạn cẩm hà khi nào thầy tổ chức mua sớm ạ à, cái khóa học mua sớm sẽ diễn ra vào ngày 15 Đấy, nhưng cái, cái điều kiện của mua sớm thì các bạn lưu ý này tất cả những cái bạn mà để học mua sớm được thì phần lớn phải học từ, của BDV rồi bởi vì ờ, các bạn không nắm rõ được gì ạ à? không nắm rõ được mẫu hình không nắm rõ được mô hình á thì các bạn không mua ở đâu nên ở đây Dũng biết rằng là Dũng thông cảm với các bạn đó là gì ạ à? mua sớm là cái cách mà để chúng ta có thể tối ưu hóa lợi nhuận đầu tiên tối ưu hóa lợi nhuận cái thứ hai là khi các bạn mua những cổ phiếu gọi là những cổ phiếu siêu cổ phiếu thì các bạn có thể có nhiều điểm mua hơn và đặc biệt là gì ạ? trong cái dạng xoay quay thì các bạn có thể gọi là lướt sóng nhưng nếu bạn không hiểu rõ mẫu hình mô hình mẫu hình của nó thì rõ ràng là gì ạ nó không có kết quả mà lúc đó thì lại Dũng lại gọi mình đi lừa lừa lừa gà thì ở đây khi mà tất cả khóa học của DVD nó đều rất là trong thời gian tới nó rất là rõ ràng tức là gần như rất chi tiết có bài tập mọi cái để các bạn có thể ứng dụng được và đặc biệt là trong thời gian vừa qua nếu các bạn thử xem xem là những cái lúc mà Dũng chia sẻ trên thị trường nó phải được có sóng còn nó chưa có sóng thì các bạn đứng ngoài là các bạn đã hưởng lợi đúng không ạ các bạn đứng ngoài là các bạn đang hưởng lợi rất nhiều chứ không phải là các bạn gì ạ uh, mất tiền đâu ạ tại vì mình đã thoát ra ngoài mình đứng ngoài đó là cái mà Ờ, Dũng mong rằng các bạn hiểu rõ cái điều này tiêu chí là Dũng chỉ đầu tư theo xu hướng chỉ đầu tư cổ phiếu dẫn đầu chỉ đầu tư nhóm ngành tốt nhất thị trường thôi không đầu tư vào nhóm khác không yêu thích cổ phiếu chỉ quan tâm đến có dòng tiền hay không ạ ở đây Dương Dương Tiến Văn ạ chưa có kiến thức về đầu tư chứng khoán thì không mua được đấy các bạn nhá thế bây giờ nếu mà đưa các bạn vào thì ít nhất là các bạn phải biết được quả học đầu tư xu hướng tại vì nó liên quan đến mẫu hình bạn không hiểu mẫu hình bạn không hiểu là cổ phiếu phân tích nó nó nó tích lũy xong nó lên thì làm sao mua sớm được đấy thì nếu các bạn nào à, quan tâm thì các bạn có thể hiểu ví dụ dũng nói về mẫu hình nhé để các bạn lấy một cái mẫu hình để các bạn hiểu rõ tại sao giả sử chúng ta lấy một cái cổ phiếu thế giới động ở VKG để các bạn thấy rằng là quan trọng như nào nếu bạn không hiểu rõ mô hình ấy, thì các bạn mua cổ phiếu đặc biệt giai đoạn này nó rất là nguy hiểm đây như các bạn có thể thấy đây là một cổ phiếu mô hình thế thì bây giờ một cái cổ phiếu mô hình thì nó phải đạt được những yêu cầu gì đây gọi là mô hình yêu cầu đầu tiên là mua sớm à, yêu cầu là xu hướng thế để xu hướng thì các bạn nhìn này cái đường 200 này nó là xu hướng dài hạn đường 150 là xu hướng trung hạn đường 50 là xu hướng gì ạ à? ngắn hạn chưa là các bạn nắm được cái này ạ à? đầu tiên là các bạn nhỉ? thế thì cái các big boy người ta sẽ làm nào để thu gom cổ phiếu đấy các bạn cần phải đặt ra câu hỏi là big boy họ làm nào để thu gom cổ phiếu thế thì một cổ phiếu mà là tốt chúng ta phải là một cổ phiếu tốt vậy cổ phiếu thế giới động nó tốt ở đây là gì ạ à? một là cổ phiếu này nó kinh doanh theo chuỗi khi một cửa hàng nó mở thành công thì nó sẽ mở rất nhiều các chuỗi cửa hàng khác nhau và cái mô hình kinh doanh theo chuỗi này là mô hình mới ở Việt Nam nên khi mà cổ phiếu này ra đời thì tất cả các công ty chứng khoán tất cả những cái cái gì ạ cái mà chúng ta những nhà phân tích lớn họ coi cái việc này là vớ vẩn và họ đánh giá cổ phiếu này rất là thấp bởi vì họ chưa được học cái mô hình kinh doanh theo chuỗi các bạn nhớ ở giai đoạn này nên cái cổ phiếu này để mua được người ta bắt đầu kéo giá cổ phiếu lên với khối lượng lớn đây là tích lũy cổ phiếu ạ à. vậy ai là người tích lũy thông thường là chủ doanh nghiệp tích lũy các bạn nha họ sẽ tích lũy cổ phiếu bằng cách gì ạ à? kéo giá lên Đấy, hoặc là những nghề gì à, cổ đông lớn họ tích lũy kéo giá lên sau đó vì gì à, cổ phiếu gặp kháng cự và nhiều người bán ra đây nên họ bắt đầu tìm cách để bán ra vì nếu càng kéo lên thì cổ phiếu gì ạ à, nó đắt mà mình không mua được nhiều nên họ bán ra và khi họ bán ra đến thời điểm không ai bán ra nữa à, tức là cái lượng mà người nhà đầu tư không ai bán ra nữa tức là lúc này là cổ phiếu thì có bán có kéo xuống thì à, ông khác ông sẽ nhặt mất nên lúc này thì à, họ lại tiếp tục kéo lên khi mà kéo lên lần hai thì những nhà đầu tư bị kẹt ở đây họ bán ra đúng không kẹt để bán ra và sau quá trình bán ra họ lại tiếp tục rũ một lần nữa nhưng cái rũ lần hai này biên độ sẽ giảm rất nhiều giảm hơn rất nhiều so với biên độ trước giai đoạn trước các bạn nhìn thấy nó giảm rất mạnh ở đây chúng ta nhìn này nó lên đến là biên độ này nó giảm đến 17 à, phần trăm nhưng biên độ thứ hai nếu chúng ta nhìn thấy từ đỉnh xuống nó giảm ít hơn bởi vì nó có 8 phần trăm tức là cái nhà đầu tư đã gì ạ à, gần như bị bán ra hết không còn nữa và bắt đầu nó kéo lên vậy ở trong giai đoạn này các bạn hiểu đơn giản này nếu một cái cổ phiếu còn 8 phần trăm tức là cái biên độ rất nhỏ rồi thì trong đoạn này chúng ta sẽ có một điểm mua sớm ở đây nếu bạn có một điểm mua sớm ở đây và thường vì nó còn 8% thường nó kéo lên gặp cái đỉnh này nó không kéo nữa và nó kéo một cái đoạn rất là nhỏ ở đây nếu chúng ta nhìn thấy nó chỉ khoảng độ hơn 3% thôi ạ à. Vậy nếu bạn mua ở đây được gì ạ à? một lượng cổ phiếu mà nó kéo nhỏ và trước khi lên nếu cổ phiếu được siết chặt khối lượng nhỏ như này thì tất cả những cái chuyên gia về chứng khoán đã là cổ phiếu này vớ vẩn bởi vì nó không có dòng tiền nên đừng mua nó cổ phiếu này là cổ phiếu mở rộng sản xuất kinh doanh nên gì ạ à? là cách thức đầu tư kinh doanh này rất là nguy hiểm nên nếu các bạn xem báo cáo tài chính các công ty chứng khoán phân tích ở đây thì họ bảo khuyến nghị đừng mua cổ phiếu bạn đi xem hết đi ạ à? Dũng bảo đảm tại vì Dũng là người mua cổ phiếu này bởi vì khi mà đọc cái cuốn sách của ông ông um, William O'Neill ông có nói rằng là thông thường khi phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì phần lớn các công ty chứng khoán sẽ phân tích thường là thấp hơn kỳ vọng hoặc là gì ạ những cái cổ phiếu bất thường thì họ sẽ phản ứng khác đi ạ lý do tại sao như vậy thì các bạn có thể tự nghiên cứu à, trước đây Dũng cũng đang mua cổ phiếu Hòa Bình cũng tự như vậy vậy ở đây các bạn thấy là sau khi rút bỏ thì đây chính là điểm mua vì bạn mua sớm ở đây rồi nên bạn mua chính mua bao nhiêu thì được bởi vì đây chính là phần bảo hiểm phần bảo hiểm và khi mua xong thì gần như bạn không có thêm bất cứ điểm mua nào nữa bởi vì nếu mua ở đây nó điều chỉnh thì thua mua ở đây điều chỉnh thua nên tất cả quá trình này là không phải mua nên để mua được cổ phiếu cũng gọi là phương pháp mua gì ạ à? điểm mua là cổ phiếu chạy ngay câu hỏi tại sao lại không mua ở đây nó rẻ ạ nếu nó rẻ thì nó lại rẻ nữa đúng không nó lại tiếp tục giảm nữa thì sao ạ nếu mua ở đây thì sao ạ thì ai đảm bảo là nó sẽ không giảm nhưng nếu chúng ta mua ở những cái biên độ cạn kiệt này có điểm khối lượng lớn thì đây nếu trong trường hợp nó giảm thì về đến đây chúng ta cắt lót hòa vốn nhưng trong trường hợp nó kéo lên đây chúng ta kiếm được bộ tiền và khi cổ phiếu nó lên đến cao rồi nó biến động rất mạnh và lúc này báo chí bắt đầu đưa lên và đến đây thì các công ty bắt đầu khuyến nghị mua vào bởi vì nó rất rõ ràng. Thì chúng ta thấy là cổ phiếu mà khi mà chúng ta mua mà nó chưa rõ ràng thông tin mọi cái có dòng tiền thì lúc đó đó là cổ phiếu tuyệt vời. Chúng ta đến cổ phiếu tiếp theo. Đấy là cách để các bạn hiểu rõ mẫu hình. Các bạn hiểu rõ chưa? Các bạn phải hiểu rõ mẫu hình chứ còn nên bây giờ khi các bạn hỏi mua sớm đấy, là các bạn nên ở đây chúng ta thấy là tất cả các bạn thì đây là cái khóa cái khóa học ờ, Dũng đưa ra chủ yếu là ờ, hỗ trợ cho các bạn đã tham gia ờ, những cái, cái chương trình của DVD rồi còn về cái khác bạn đăng ký được nhưng nó không có nhiều kết quả về cơ bản nếu bạn trừ khi bạn đã đọc những cuốn sách của Mark Lee của William Neal thì lúc đó thì nó có thể giúp bạn tại vì bạn đã hiểu hiểu về nguyên lý của nó cổ phiếu thứ ba là Ligoji Licozy ạ à? Licoji các bạn cổ phiếu này nó đang lên chữ V các bạn nhá lên chữ V nó đang vượt đỉnh thì hiện tại nhỉ cái khối lượng lên lớn các bạn nhớ này cổ phiếu này cũng là cổ phiếu đầu tư công cái khối lượng lớn xu hướng thì chúng ta cũng thấy là ngắn hạn cắt trung hạn nhưng nó đang khối lượng lớn này để vượt qua cái vùng này đó là thử thách vậy vượt qua đây là nguyên lý này nếu cổ phiếu đi lên hình chữ V gặp cản lớn sẽ biến động rất mạnh biến động mạnh lên xuống nên khi cổ phiếu nào biến động mạnh đến lúc nào biên độ nhỏ thì chúng ta mới mua đấy là trường hợp tích cực là phải biên độ nhỏ hẹp lại và ở đây chúng ta là một cái cản lớn thì rõ ràng ở đây nó cũng không thể một hai tuần nó lên ngay được mà cần nhiều thời gian hơn nhưng đây là cổ phiếu cũng là cổ phiếu xuất sắc trong nhóm đầu tư công nhưng bây giờ xuất sắc thì nó vẫn chưa đủ điều kiện tại sao chúng ta mua thì chúng ta cũng cho vào tầm ngắm thì đấy là cổ phiếu thứ ba mà các bạn thấy là Dũng cũng đưa vào để các bạn quan tâm trong thời gian tới bởi vì khi mà nó mạnh hơn thị trường thì chúng ta gì ạ à, phải đưa vào tầm ngắm chứ không phải là chúng ta lại bỏ nó ra thì những cái cổ phiếu như này dù các bạn có mua hay không thì Dũng không khuyến nghị mua này nhưng có thể Dũng sẽ khuyến nghị mua cao hơn cổ phiếu này giá cao hơn các bạn hiểu không ạ tức là có thể mua giá cao hơn ví dụ như này đây là cổ phiếu này thì việc việc mua ở đây không mua nhưng có thể mua ở đây hoặc là mua ở đây đấy mua ở đây thì nó giá nó cao hơn hoặc là mua cổ phiếu sau khi nó rũ bỏ nó giá cao hơn nhưng nó chạy ngay còn nếu mua ở đây có thể nó sẽ rơi xuống mà chúng ta bị thua lỗ hoặc là gì ạ trong trường hợp cổ phiếu như này thì chúng ta sẽ mua ở đây là điểm cao nhất ạ hoặc là mua những điểm cao này điểm mua cao này chứ chúng ta sẽ không mua ở cái vùng giá rẻ này không mua giá rẻ này đấy là cách thức mà chúng ta mua thế Ligoji cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ gì ạ à? cần thêm thời gian trong nhóm này thì HT gì H HV cổ phiếu này thì xu hướng trung hạn dài hạn cũng được rồi khối lượng ở đây nó hơi lớn à, các bạn nhá cái biên độ thì lớn này biên độ bắt đầu hẹp dần này nhưng khối lượng hơi lớn thì khi mà khối lượng lớn quá thì nó cần thêm thời gian để gì ạ à? thu gom thêm tại vì rõ ràng là có nhiều nhà đầu tư đeo bám ở đây khi có nhiều nhà đầu tư đeo bám ở đây thì cái biên độ này sẽ hẹp dần đến khi biên độ hẹp mức thấp nhất các bạn nhìn này tất cả đây cái này là chưa giảm đây biên độ thấp nhất này thì nó lên được cổ phiếu này nó chưa có lịch sử làm giá hay là chưa có lịch sử đầu cơ nên cùng là cổ phiếu đầu tư công nhá đầu tư công nhưng rõ ràng trong phân tích thì Dũng sẽ đánh giá cổ phiếu này thấp hơn lý do tại sao thấp hơn bởi vì nó chưa có lịch sử tại vì chúng ta phải biết rằng là mỗi cổ phiếu nó có lịch sử của gì ạ? nhóm đầu cơ nào đó nên nếu chúng ta đã nắm bắt được cái nhóm đầu cơ đó rồi thì câu chuyện chúng ta vẽ một cái xu hướng khác nó rõ hơn thì đây là cổ phiếu à, KSB này PLC Licoji và HHV thì cái cổ phiếu HV này Dũng đánh giá thấp nhất đó, đánh giá thấp nhất không phải là nó không tốt nhưng rõ ràng đánh giá thấp nhất và chúng ta cũng gì ạ à? thấp nhất thì chúng ta tập trung vào ba cổ phiếu kia và cổ phiếu cuối cùng trong cái nhóm này là gì ạ à? là HDA DHA cái cổ phiếu này thanh khoản không được tốt nhất thanh khoản thấp quá thì thôi vậy theo bạn trong một rổ cổ phiếu lớn như vậy rất là lớn thì các bạn có thể đánh giá phân tích cái nhóm cổ phiếu nào là cổ phiếu nào ok ạ theo các bạn là cổ phiếu nào đấy qua cá nhân của các bạn đấy tức là có Techcom à, có gì ạ KSB PLC Licoji và cổ phiếu DHA thì các bạn có thể bình chọn cổ phiếu nào còn để mua được hay không thì Dũng sẽ có buổi phân tích về các mẫu hình để các bạn mua à, trước khi phân tích phần này để cho một số các bạn hiểu rõ phần mua sớm à, ở đầu tiên là gì ạ các bạn hiểu rõ rằng là một cổ phiếu thì nó có một khoảng 20 mẫu hình về mẫu hình thì sao ạ mẫu hình là nó luôn đúng tại sao nó sai một là nó sai bởi vì nó không chạy theo ngành nếu một cổ phiếu nó chạy không chạy theo ngành thì cổ phiếu đó cái xác suất thành công rất thấp à, xác suất thành công thấp đúng không ạ cái điều thứ hai là gì ạ nó đi ngược thị trường chung tức thị trường chung là nó ảnh hưởng rất lớn đến gì ạ cổ phiếu thế nên một cổ phiếu mà chúng ta cố gắng cho ngược thị trường sẽ rất khó nên à, ở đây các bạn đã một số bạn đã lựa chọn được những cái cổ phiếu khá là ok rồi ạ thì à, đây là những cổ phiếu để các bạn từ nay đến cuối năm nha các bạn lưu ý từ nay cuối năm thì nếu mà mẫu hình này nó bị fail Dũng sẽ phân tích còn nếu bằng mẫu hình này nó hoàn thành như nào thì chúng ta sẽ phân tích cơ bản xem là những ngòi nổ chiến lược như nào các mẫu hình nào có thể diễn ra trong thời gian tới để các bạn có thể phân tích đánh giá một cái kênh quan lưu ý này thông thường thì ờ, Dũng chia sẻ cái điều này thì không phải là tất cả các nhà đầu tư đều có thể mua cổ phiếu được đâu ạ bởi vì à, cũng nhớ là từ trước đến nay có rất nhiều cổ phiếu chúng có chia sẻ cách public nha nhưng phần lớn mọi người cũng không mua được bởi vì lý do họ không hiểu một là họ không hiểu thứ hai họ không mua dám mua nhiều bởi vì bởi vì họ không nắm rõ được phương pháp chẳng đây là cổ phiếu cũng chia sẻ public trên thị trường những điểm mua nhưng phần lớn mọi người không mua được bởi vì thứ nhất là giá quá cao cái thứ hai là gì chúng ta không hiểu được đây là những cổ phiếu mà gì ạ những cái điểm mua CTR những cổ phiếu chia sẻ rất là kỹ đây là những điểm mua là giúp chia sẻ đây là điểm mua đây những điểm mua rất là kỹ ạ đây điểm mua đây là những điểm mua nhưng sau đó rất nhiều người không mua được hay là những cái cổ phiếu như là TCM nhiều lắm nhưng vấn đề ở đây là do chúng ta không có cái phương pháp hoặc là chưa tin TCM thì chúng ta không mua được đây đây là những điểm cổ phiếu ạ à. chia sẻ các bạn để các bạn này đây cổ phiếu TCM đấy là những cổ phiếu này thì tại sao chúng ta phải đợi đến để mua cho nó mới mua nha đợi đến để mua chúng ta mua mua sớm như nào thì lúc sẽ chia sẻ mà một module cách để các bạn hiểu rõ mình mua sớm ở ờ, trong ờ, chắc là ngày mai đi ngày mai để các bạn nếu các bạn nào uh, chưa biết về mua sớm Dũng sẽ chia sẻ một phần module để các bạn có thể nắm rõ được à tại sao mua sớm và mua sớm nó phải có điều kiện gì chứ không phải là cứ mua sớm một cách bừa bãi mà khi chúng ta mua bừa bãi thì chúng ta sẽ gì ạ à? phải trả giá bởi vì sai một lần không sao hai lần không sao nhưng nếu mà sai nhiều quá thì chứng tỏ phương pháp chúng ta sẽ không đúng mà không đúng thì nó sẽ mất niềm tin mà không mất niềm tin thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta thì đây là cái phần Dũng phân tích về nhóm cổ phiếu đầu tư công trước khi kết thúc nhóm đầu tư công này thì Dũng tổng kết để các bạn nào vào sau các bạn hiểu rõ được thứ nhất là gì ạ đầu tư công là gì chúng ta hiểu được là đầu tư công là cái nhóm ngành đầu tư mà nhà nước họ bỏ tiền ra để đầu tư trong đó thuộc phần lớn các cổ phiếu nhóm đầu tư công nó liên quan đến ngành xây dựng ngành à, vật liệu sử dụng như cát đá sỏi xi măng sắt thép uh, ờ, nhựa đường vậy đầu tư công thì đó là những công trình nào như là sân bay như là điện như là giao thông công cộng và hiện tại thì cao tốc là một trong những cái mảng mà rất nhiều chúng ta tức là rất mảng mà rất nhiều <clears throat> tiềm năng trong thời gian tới tức là đang có rất nhiều tiềm năng trong thời gian tới vậy những ngành nào được hưởng lợi một là xây dựng trong đó có như là Vinaconex như là HDC à, CII đấy là những cổ phiếu được hưởng lợi nhưng tuy nhiên được hưởng lợi hay không có dòng tiền hay không thì chúng ta thấy rằng là hiện tại dòng tiền nó rất là yếu nên không phải cứ đầu tư công là ok trong đó có cát đá sỏi như là KSB CIT dha NNC nhưng rõ ràng là nhóm cổ phiếu kia nó cũng không được không thấy có dòng tiền nên chúng ta phải tìm cái nhóm nào mạnh nhất hay là nhựa đường hay là xây dựng thì chúng ta có Ligoji và chúng ta thấy là số lượng cổ phiếu nghe đầu tư công rất nhiều nhưng thực tế là nó chỉ có nhóm cổ phiếu rất là ít sau khi chúng ta phân tích toàn bộ cái nhóm cổ phiếu đầu tư công rồi thì chúng ta sẽ lọc ra khoảng 5 cổ phiếu 5 cổ phiếu tốt nhất thế nào là tốt nhất một là gì ạ à? nó chạy trước thị trường hai thị trường giảm nó không giảm hay là giảm ít hơn ba là gì ạ à? nó có dòng tiền lớn tức là khối lượng lớn giá tăng mạnh bốn là gì ạ nó có những cái đoạn tích lũy tốt tức là tích lũy có thể hai à, 5 tuần 7 tuần hoặc nhiều hơn à, thường nó là tích lũy 7 đến 15 tuần là những cổ phiếu rất tuyệt vời sau khi mà những cổ phiếu đó thì chúng ta xem là ngoi nổ đòn bẩy là gì vậy ở đây chúng ta với những cái như là cát đá thì ngoi nổ là một là sản lượng lớn tức là nó có nhiều nhiều nhiều cái uh, mỏ nhưng ngoài nổ thứ hai đó là nó gần gần cái như là gần sân bay như gần sân bay Long Thành hoặc là gần đường ờ, đường đường ờ, cao tốc bởi vì vận chuyển nó chiếm rất là lớn nên cái việc mà lợi nhuận doanh thu nó sẽ ảnh hưởng rất lớn hay là gì ạ nó độc quyền như là PLC tức là cái um, nhựa đường gần như là một trong cái cổ phiếu độc quyền thì tất cả những điều này chúng ta cần phải xem là thế mạnh lợi thế cạnh tranh của nó là gì nó có liệu nó có là số 1 trong cái ngành hay không tại vì chúng ta chỉ mua những cổ phiếu số 1 thôi ạ và nếu chúng ta phân tích được cái ngòi nổ thì chúng ta xem là thực sự là gì ạ doanh thu của nó tạo ra từ cái gì ạ doanh thu lợi nhuận nó tạo ra từ lĩnh vực kinh doanh chính của nó hay không nhiều cổ phiếu như vừa rồi chúng ta thấy là gì ạ có rất nhiều cổ phiếu mà các bạn không biết lúc mà thị trường lên ở giai đoạn cuối doanh thu lợi nhuận nó không thuộc ngành kinh doanh chính mà nó đang liên quan đến gì ạ nó liên quan đến gì ạ buôn bán tức là gần như là cho thuê tài chính hoặc là bán theo kiểu như là bán tài sản sau đó thì hết chu kỳ nó rơi rất mạnh bởi vì lúc đấy là gì ạ trong chu kỳ lên họ tạo ra câu chuyện để kéo lên và nó sẽ không bền vững là nếu chúng ta ở trong một chu kỳ đi xuống á gì ạ nó sẽ gì ạ giảm rất mạnh ở đấy là cái cách để chúng ta phân tích được à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn chúc các bạn có thể đưa ra những quyết định tốt nhất trong quá trình đầu tư à, trong dạng này thì thực tế là gì ạ thị trường chúng ta cần phải phân tích xem là nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu dẫn dắt chứ không thể nào thích chúng ta mua tại vì có thể sẽ có nhiều cổ phiếu sẽ mất rất nhiều thời gian mới quay trở lại được xin cảm ơn rất nhiều